gieo hạt ờ, Vinafarm 989 thì ờ, hôm nay ờ, điện máy Cường Linh sẽ hướng dẫn quý quý vị quý vị và các bạn thay đổi khoảng cách trên máy gieo hạt như thế này thì máy có thể thay đổi khoảng cách được từ 13,5 cho đến 28,5 phân với tương ứng với các mỏ như là 12 mỏ đây là 12 mỏ đang là nguyên bản của máy là 12 mỏ như thế này thì khoảng cách của nó đây khoảng cách của nó sẽ là 13,5 phân thì nó sẽ thích hợp với để chuyển lạc này chuyển đậu đấy cũng ờ, tùy theo ờ, nhu cầu sử dụng ờ, của quý vị và các bạn thì sau đây tôi chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn thay đổi số mỏ lên cái này có thể đổi thành 10 mỏ 9 mỏ 8 mỏ 7 mỏ hoặc là 6 mỏ thì quý vị và các bạn để ý ở chỗ này có hai con ốc nó có màu đen khác nhau nó có màu đen còn ốc ở chỗ khác thì nó có màu trắng bình thường riêng có hai con ốc này màu đen thì quý vị và các bạn à, tháo hai con ốc này ra đấy xong quý vị và các bạn là tháo cái này ra thôi đấy đây là một mỏ của nó đây quý vị các bạn chỉ cần đẩy lên này đấy là ra được còn à, ví dụ như à, quý quý vị nào à, muốn à, đây đây là các miếng nhựa được kèm theo máy đây là miếng lớn nhất này là miếng ờ, quý vị các bạn ờ, muốn thay 6 mỏ thì dùng miếng nhất miếng này miếng 7 mỏ thì dùng ờ, miếng như thế này đây có số 7 ở đây còn đây nữa đây là 8 mỏ đây là lắp đặt 8 mỏ có số 8 đấy có ký hiệu rất là rõ đây là 9 mỏ còn miếng nhỏ nhất này thì sẽ là 10 mỏ còn không lắp miếng nhựa nào thì sẽ là 12 mỏ theo nguyên bản của máy thì sau đây ờ, tôi sẽ hướng dẫn quý vị ờ, và các bạn ờ, lắp 6 mỏ thì các trường hợp 7 mỏ 8 mỏ hay 9 mỏ thì cũng giống nhau thôi đây trường hợp lắp 6 mỏ thì chúng ta sẽ dùng cái tấm nhựa này quý vị các bạn để ý trên cái của nó có chữ B đây có A B đây thì trên tấm nhựa này cũng có A với B chữ A này chữ B này thì quý vị các bạn à, lắp ờ, theo đúng hướng đây lắp vào đấy sau kéo xuống và sau đấy ờ, sẽ lắp mỏ vào đây ờ, tôi chỉ trường hợp thay thay thay một mỏ thôi còn ví dụ như quý vị các bạn sử dụng thì mình sẽ phải tháo ra hết và thay thay toàn bộ mỏ đây là tôi chỉ hướng dẫn thay một mỏ thôi đấy đây là trường hợp ờ, thay sóng mỏ thì khoảng cách của nó sẽ là như thế này sóng mỏ thì khoảng cách của nó sẽ là đây khoảng cách của nó sẽ là 27 phân 27 28 phân đấy thì khoảng cách sóng mỏ của nó là như thế còn ờ, đây là chúng tôi thử ờ, thay với một mỏ này thôi nhé còn nếu quý vị các bạn sử dụng thì mình phải tháo ra toàn bộ các mỏ như thế này phải tháo ra hết và lắp uh, từng khoảng cách cứ một mỏ thế này là một tấm nhựa này một mỏ như thế này thế này sẽ đến một tấm nhựa như thế này đấy sau đây tôi sẽ ờ, lắp thử ờ, chín mỏ à, mỏ sau đây sẽ là tặng 7 mỏ bài vỏ sẽ là đây có chữ số 7 đây quý vị các bạn vấn để ý ờ, có chữ B này chữ A này thì B sẽ là hướng bên này còn chữ A bên này sẽ là đúng hướng của nó đấy sau đấy vẫn lắp mỏ vào thôi đấy đây là với ờ, trường hợp ờ, bảy mỏ thì khoảng cách của nó sẽ là như thế này khoảng cách của nó sẽ là 23 phân còn đây sau đây ờ, cô sẽ thử thay hết khoảng cách đây, ờ, đây. sau đây sẽ là 8 mỏ 8 mỏ thì sẽ là như thế này 8 mỏ thì khoảng cách của nó sẽ là 20 phân đây từ mỏ này đến mỏ này và nó sẽ tương ứng với ờ, khoảng cách ờ, ở ờ, ở hạt hạt mình gieo ra đấy trong lúc mình làm việc thì nó sẽ là 20 phân là tương ứng với 8 mỏ còn đây là chín mỏ chín mỏ. Từ từ. Đây là trường hợp với chín mỏ thì ờ, chúng ta sẽ dùng ờ, tấm nhựa có số 9 ký hiệu số 9 như thế này. Và B vẫn là nằm có chữ B đây thì vẫn là sẽ nằm ờ, bên này còn chữ A thì nằm bên này. Đấy. Sau này chúng ta lắp mỏ vào. Đấy, với 9 ờ, mỏ thì ờ, chúng ta sẽ có khoảng cách sẽ là đây 18 phân 18 phân đấy thì uh, quý các bạn có nhu cầu uh, sử dụng khoảng cách bao nhiêu thì mình uh, có cái thông số để phù hợp sử dụng cho phù hợp còn đây là 10 mỏ 10 mỏ thì dùng cái tấm nhựa nhỏ nhất như thế này đấy đây là 10 mỏ 10 mỏ của nó sẽ là có khoảng cách là 16 phân thì ờ, đấy chúng tôi đã thử qua các ờ, khoảng cách của máy gieo hạt từ 6 ờ, mỏ 7 mỏ 8 mỏ 9 mỏ cho đến 12 ờ, mỏ đấy thì quý vị và các bạn sử dụng thì mình sẽ phải muốn thay đổi mình sẽ phải tháo ra hết như thế này đấy mình sẽ tháo hết tất cả các, các mỏ này ra và ví dụ như mình muốn thay 6 mỏ thì cứ để một mỏ thế này sẽ đi với một tấm nhựa và cứ đến mỏ cứ tấm nhựa đấy cứ luôn phiên nhau cho đến ờ, lúc nào ờ, kín cái vòng này thì thôi thì ờ, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy gieo hạt máy ta hạt thì vui lòng liên hệ máy ta hạt ngô máy ta đậu lạc Đấy, thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh ở địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc ờ, qua số điện thoại ờ, chúng tôi ờ, ghi trên góc trái màn hình quý vị và các bạn đấy thì quý vị và các bạn gọi theo số đấy để được tư vấn cũng như hướng dẫn cách lắp đặt và mua hàng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của điện máy cường linh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn